Hello, em Huyền Anh xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Để tiếp tục giúp kênh của em phát triển hơn Thì em mong mọi người hãy cho em một like, một đăng ký Cũng như đóng góp những ý kiến cá nhân Để giúp kênh của em phát triển hơn Em cũng mong anh chị em sau mỗi phiên chơi Đừng để cho mình chỉ còn là tay trắng Và thua càng game thua Mọi người cũng biết chơi cờ bạc mà có kiến thức Thì được gọi là đầu tư Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau phát triển thị trường này tốt hơn Để không phải ai cũng phải dính vào cảnh thua tha nợ nần Và dâng tiền cho các website cũng như là các nhà 哦。 và trăng cỏ em cũng đã rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn báo về cho em là với nội dung là Huyền Anh ơi, hôm nay anh lãi, chị lãi, em đã gỡ được nợ như thế này, như thế kia và rất nhiều nội dung những tin nhắn khác nhau thì có ai là không vui khi thấy những người mà mình giúp đỡ đang ngày càng thành công và phát triển hơn những người được mình dìu dắt, định hướng đã có thể kiếm được một cái lợi nhuận mặc dù không phải là nhiều nhưng cũng là phần nào đó giải tỏa được cái áp lực kinh tế gia đình mà mọi người đang phải gồng gánh mỗi ngày đúng không ạ? Thì đương nhiên là một trong tất cả những người mà em đã giúp đỡ ắt hẳn sẽ có những người thành công và vẫn đang còn có những người thất bại. Nó giống như kiểu trong một lớp học sẽ có một người học giỏi và một người học yếu vậy. Thì tại sao lại thất bại? Chính là do mọi người không quản lý được vốn cũng như không có thời gian như là cái tâm lý của mình không được ổn định em cũng khẳng định là tất cả những anh chị em nào mà đã đi theo định hướng em vạch ra áp dụng được những đúng những cái phương pháp mà em chỉ dạy và biết cách quản lý bản thân thì cho đến hiện tại chưa có một ai phải quay lại và than vãn cho em là thất bại hay là lỗ nặng cả hầu như chỉ có những dòng tin nhắn khoe về cái kết quả đạt được trong cái quá trình đầu tư lợi nhuận và rất là nhiều thậm chí là những ai mà vốn lớn thì thu về lợi nhuận lớn thì đúng là mỗi người tìm đến em mỗi người một cái hoàn cảnh chẳng ai giống ai cả nhưng cũng cùng là một cái mục đích nhờ em định hướng giúp đỡ mọi người trên con đường tìm lại cuộc sống giúp vững đỡ và gỡ rối và giải quyết các vấn đề mà mọi người đang gặp phải trong việc đầu tư chơi tài xỉu và sóc đĩa là như thế nào ok thì với video hôm nay là một video thực chiến đầu tiên em đang ở trên kênh để giúp mọi người có thể nhìn nhận một cách khách quan hơn nữa về cái việc mình đầu tư như thế nào thì đây hôm nay em sẽ thực chiến về tài xỉu em chỉ quay lên uh, kênh này thì em chỉ dám quay cái phần uh, ban hình ảnh mô phỏng như thế này thôi còn trong các cái trang em đang chơi thì có rất là nhiều những cái hình ảnh và các cái sảnh khác nhau nữa nên mọi người có thể cùng tham khảo thì cái yếu tố đầu tiên để mình lựa một cái bàn chơi và một cái web chơi thì em vẫn nhắc mọi người là mọi người phải tìm cho mình được một cái trang chơi uy tín một cái sàn giao dịch đầu tư dễ và khi mà mình đã tìm được một cái trang chơi uy tín thì mình phải có một cái tài khoản sạch không bị theo dõi và không bị dính mã ẩn cũng như là mã đại lý thì chúng ta có thể mới có thể đầu tư một cách lợi nhuận để mang về và khi đã bắt đầu có một cái tài khoản sạch không bị dính mã ẩn và mã đại lý việc tiếp theo chúng ta cần vào là phải quan sát và tìm hiểu hết các cái sảnh và các cái bàn chơi các cái mô hình như thế nào để chúng ta có thể kết hợp và áp dụng được chúng thì trước khi đi sâu hơn nữa thì em cũng mong mọi người và em cũng nói thẳng với mọi người là không có cái phương pháp nào áp dụng tuyệt đối cũng như là ổn định 100% cả. Khi tham gia đầu tư thì em sẽ dạy cho mọi người tất cả từ những cái bước nhỏ nhất khi đã xác định đầu tư thì việc mọi người cần phải xác định là chúng ta phải nên đầu tư lâu dài vì hầu như tất cả mọi người đã tìm đến em đều là những người thua tha và có rất ít ai đang ở điểm xuất phát và tìm hiểu và đầu tư như thế nào và các anh chị em còn lại thì hầu hết đều là đang bắt đầu lại từ con số âm và ôm cho mình rất là nhiều con số nợ có phải không ạ thì con người chúng ta ngộ lắm mọi người ạ nếu như chỉ xem và chỉ học thôi thì chẳng bao giờ thể hiện ra hết được những cái thứ mà mọi người đang có thể làm được cả phải có phải luôn có một người dẫn lối và một người đồng hành và có một người cổ động tinh thần để mọi người đầu tư phải không ạ thì như thế mọi người mới có tinh thần để mọi người tiếp tục trên con đường thị trường kể cả là có thua hôm nay thua thì ngày mai chúng ta sẽ làm lại hoặc ca này thua ca sau chúng ta sẽ làm lại đức tính đầu tiên em muốn mọi người là phải nhẫn phải nhẫn nại và kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cái thứ hai là mọi người phải lúc nào cũng phải giữ cho mình một cái bình tĩnh bình tĩnh thì mới có thể suy xét được những cái việc cần làm tiếp theo thì khi mọi người bình tĩnh mọi người sẽ đảm bảo được về cái mặt tâm lý của mọi người không bị lung lay ở sau mỗi tay đặt cược tâm trạng tốt thì mọi người mới có thể suy đoán được và chắc chắn cái việc đầu tư của mình là để lựa chọn ok thì với hôm nay ở cái video này mọi người cũng đã thấy là số vốn em mang vào là 3 triệu và bây giờ em xin nghỉ thì thu về được vốn là 8 triệu gần 9 triệu nha mọi người một ngày một ca mình chỉ nên thu về một lợi nhuận như vậy thôi không đặt quá nhiều và không quá tham lam cho mỗi tay cược thì mọi người sẽ thu về được lợi nhuận lớn thì video hôm nay em sẽ cũng xin phép dừng lại tại đây và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người